Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn đó là cách đầu tư chứng khoán theo cái phương pháp độc quyền của Quang Dũng DVD. Đó là làm sao để chúng ta có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, làm sao để chúng ta có thể mua cổ phiếu đúng thời điểm, làm sao để chúng ta biết rằng là thị trường đang ở giai đoạn nào, làm sao để chúng ta biết là khi nào thị trường tạo đáy, và làm sao để chúng ta biết là khi nào chúng ta tham gia thị trường một cách nhanh nhất và có độ rủi ro ở mức thấp nhất à, đây là một cái chương trình mà Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta nhìn nhận thị trường ra sao và nếu những ai mà muốn biết được cái phương pháp cái hệ thống phương pháp của Dũng như này như thế nào thì hôm nay chúng ta hãy theo dõi toàn bộ những cái phân tích của Dũng trong một cái video đặc biệt này thì ở trong cái phân tích của Dũng trong cái view này thì nó có gồm 4 phần à, phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về xu hướng ạ à, khi mà chúng ta phân tích về thị trường chung phân tích về cổ phiếu thì chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng vậy xu hướng là gì mà làm sao để chúng ta phân tích được xu hướng thì một cách đơn giản để các bạn có thể thấy rõ được cái xu hướng như thế nào thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình Dũng chia sẻ như thế nào Đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng của thị trường chung. Và trong xu hướng thị trường chung thì chúng ta sẽ quan sát trước hết là xu hướng của cái chỉ số VN30. Bởi vì sao cái chỉ số VN30 này là những cái cổ phiếu nó tác động khá lớn lên cái thị trường chung của chúng ta. nên đầu tiên chúng ta xem là à, toàn bộ cái xu hướng của thị trường chung của chúng ta đang trong xuống giảm về trung hạn giảm, dài hạn giảm và ngắn hạn hiện tại giảm Ờ, làm sao để chúng ta biết là trung hạn giảm ngắn hạn giảm và dài hạn giảm bởi vì ở đây Dũng sẽ sử dụng một cái công cụ đó là SMA 200 đó là đường uh, trung bình trung bình hàm đơn của 200 ngày thì chúng ta thấy rằng đang lao dốc tức nó đang lao dốc đi xuống và đây là một cái đặc điểm chúng ta thấy là cái xu hướng dài hạn đang là giảm rất là mạnh à, tiếp theo thì chúng ta thấy là cái đường SMA 150 cũng đang đi xuống và nó nằm dưới đường SMA 200 chúng ta rõ ràng là phân tích này nó rất đơn giản đúng không chúng ta đang thấy là ờ, xu hướng dài hạn trung hạn cũng đang đi xuống và đặc biệt ở đây là chúng ta thấy là hai cái đường đường 50 và đường 20 ờ, thì chúng ta thấy là cũng đang uh, đi đi xuống và cái giá cái giá hiện tại chúng ta đang thấy này tức là giá cổ phiếu hiện tại chúng ta đang thấy ở đây là đang trong quá trình nằm dưới các đường chung này trung bình động này nên chính vì vậy thì xu hướng theo cái xu hướng về các à, chỉ báo về trung bình động nó đang đi xuống nhưng đây nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ để các bạn thấy rằng là là nếu chúng ta nhìn một cảm quan một cách đơn giản là chúng ta thấy là xu hướng nó đang rất là tiêu cực vậy các chỉ số VN30 này nó tác động bởi các cổ phiếu nào thì chúng ta có thể quan sát một vài cổ phiếu để chúng ta thấy rằng là vậy những cái cổ phiếu tập hợp lên VN30 nó gồm những cổ phiếu ngân hàng đúng không nó là những cổ phiếu ngân hàng nó là những cổ phiếu vốn hóa lớn và nó là những cổ phiếu trụ trên thị trường thì trong này chúng ta cũng có thấy là những cổ phiếu như Vietcombank được không? bây giờ chúng ta nhìn thấy Vietcombank thì rõ ràng là chúng ta thấy là xu hướng của nó vẫn đang là xuống uh, à, đi ngang sideways và giá hiện tại đường giá của nó cũng đang bị gãy ở phía dưới rồi nên rõ ràng là Vietcombank nó cũng đang cho chúng ta thấy là yếu tố về tiêu cực à, tí nữa chúng ta sẽ phân tích về VSA thì chúng ta nhìn rõ hơn đây chúng ta chỉ cần là phân tích về xu hướng trước ạ tại vì à, phần này nó còn rất nhiều phần các bạn nên theo dõi thay vì các bạn theo dõi một chút ở đoạn đầu để các bạn kết luận ngay nó sẽ nó không ờ, khách quan ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là Vinamilk cũng tương tự như vậy à, Vinamilk dù là kết quả kinh doanh khá là tốt à, nhưng rõ ràng là cái xu hướng của nó vẫn đang là lao dốc đúng không lang lao dốc về trung hạn à, đang xuống dài hạn cũng đang xuống và cái đường giá của nó cũng đang nằm ở cái đường dưới cái đường SMA 50 rõ ràng là rất xấu đúng không ạ đường giá mà đang nằm dưới SMA 50 cái đường SMA 20 để đang cắt cái SMA 50 đi xuống thì rõ ràng về cái quan sát bình thường là chúng ta thấy rằng là đây là những tín hiệu khá là xấu trong cái việc mà định hướng cái xu hướng của cổ phiếu trong trung hạn ngắn hạn và dài hạn đều cho chúng ta thấy là không tích cực à, chúng ta có những cái cổ phiếu khác nữa như là cổ phiếu VIDB chúng ta thấy không ạ VIDB thì nó cũng tương tự cái phân tích uh, như Dũng phân tích à, ngoài ra thì uh, chúng ta có VIX là một cổ phiếu vốn hóa lớn cũng tương tự như vậy và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu gọi là uh, như là cổ phiếu thế giới di động Ờ, đây là những cái mà chúng ta nhìn hiện hữu nó đang trong cái cái xu hướng giảm rất là sâu vậy nếu bạn mua những cổ phiếu như thế này PNG cũng tương tự như vậy thì bạn biết rằng là đáy của nó bao giờ nó tạo đáy không ạ khi nào tạo đáy bạn không biết được bởi vì xu hướng dốc lên như vậy để khi nào nó bước vào chu kỳ ngắn hạn trung hạn và dài hạn thì rõ ràng những cái, cái đường này nó phải quay ngược lại lên ạ các đường này nó quay ngược lại lên nên trong trường hợp nếu nó có sóng ở trận này thì nó chỉ là gọi là sóng hồi để biết là sóng hồi hay không thì chúng ta sẽ đến một công cụ khác đó là công cụ VSA như nên ở đây các bạn chưa cần đến công cụ VSA và chúng ta thấy rằng là về xu hướng của chúng ta thấy rằng đang bất lợi đúng không tất cả những cái đưa cổ phiếu VN30 nó đang đi xuống và chỉ duy nhất là một cổ phiếu là Hòa Phát thì hiện tại nó vẫn đang giữ được cái xu hướng chúng ta gọi là xu hướng tăng bởi vì Hòa Phát là một trong những cổ phiếu hãn hữu nó vẫn Ờ, tạo ra được cái chúng ta gọi là bước thứ hai đó là cái quy, quy luật nhân quả vậy quy luật nhân quả ở đây chúng ta hiểu nó như thế nào đúng không tại vì trong đầu tư chứng khoán thì như dũng đã nói là yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng yếu tố thứ hai chúng ta cần phải nắm rõ được nhân quả nhân nào quả đó ở một số các anh chị em phân tích kỹ thuật thì chúng ta bảo là chúng ta không cần cơ bản nhưng thực ra cơ bản là yếu tố quan trọng cốt yếu nên kỹ thuật nên việc mà bạn không quan tâm cơ bản thực sự là nó rất rủi ro trong việc đầu tư với số tiền lớn nên nếu ai mà đầu tư số tiền lớn thì Dũng ờ, khuyến nghị là các bạn nên nghiên cứu thật kỹ thật sâu về cơ bản hay chúng ta Dũng đang ở đây Dũng đang nói về yếu tố về nhân quả thì trong cái này Dũng không thể phân tích quá nhiều quá sâu được nhưng Dũng cũng sẽ nói cho các bạn thấy rõ rằng là bức tranh nhân quả nó đang ở đâu đầu tiên chúng ta thấy là hiện tại thì ờ, với cái việc mà trên thế giới uh, các uh, ngân hàng trung ương bắt đầu bơm ra tiền rất là lớn đúng không ạ khi họ bơm ra tiền rất lớn thì chúng ta thấy rằng là việc mà họ bơm ra tiền uh, và cái tiền đó để kích thích kinh tế nhưng khi với cái dịch bệnh mà nó đang diễn ra đang là trầm trọng đang diễn ra với quy mô càng ngày càng lớn thì cái việc mà sản xuất kinh doanh thực sự nó không có tác dụng và với nền kinh tế thế giới thì chúng bạn biết rằng là cái dịch vụ nó đóng vai trò quan trọng và khi mà ngăn sông cấn chợ khi mà tất cả những cái ngành liên quan dịch vụ nó đang bị ảnh hưởng khá là lớn đúng không ạ nên cái việc mà phát triển kinh tế gần như nó bị ảnh hưởng khá lớn với rất nhiều các nước trong đó có Mỹ có uh, những nước châu Âu đặc biệt là Việt Nam thì hiện tại là một nền kinh tế khá mở với tất cả các nước khác nên nó không những là không có có lợi và nó cũng ảnh hưởng khá lớn bởi vì nó có sự liên kết là thông chúng ta gọi là lưu thông lẫn nhau và việc mà các nước nó đang bị ảnh hưởng cái việc xuất khẩu chúng ta sang các nước nó đang bị ảnh hưởng nên dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bơm tiền ra mà tiền đấy nó không làm gì cả nó sẽ vào thị trường chứng khoán và chính nó vào thị trường chứng khoán thì nó tạo ra một cái bong bóng ở cái giai đoạn đầu tiên của một chu kỳ nó tạo ra một cái bong bóng ở giai đoạn đầu tiên của chu kỳ những tí nữa Dũng sẽ dùng VSA để phân tích cho các bạn thấy là cái vấn đề nhân quả nó nằm ở đâu trong góc chúng ta phân tích về thị trường vậy khi mà chúng ta thấy rằng là việc mà những cái ngại cái ngành mà chúng ta gọi là như là hàng không ở Việt Nam chúng ta thấy là Vietjet cũng đang ảnh hưởng rất là lớn đúng không ạ ờ, tất cả những cái lợi nhuận có thể người ta búc ở chỗ nọ sang chỗ kia với cái, cái ngân hàng à, với cái kế toán thì chúng ta thấy rằng là những cái đấy nó sẽ không kéo dài nên chính vì vậy thì rõ ràng là việc mà chúng ta thấy là hàng không không có sự tăng trưởng à, đặc biệt là chi phí khấu hao rất nhiều thứ khác nữa dẫn đến là những cổ phiếu này hàng không thực sự trong giai đoạn này rất rủi ro à, tiếp theo là những ngành ngành hàng bán lẻ như là thế giới di động như là uh, à, PNG đó là những ngành mà khi mà chúng ta thấy là cái việc mà người ta hạn chế chi tiêu thứ nhất là như vậy cái thứ hai là một số các vùng chúng ta gọi là uh, gần như là gọi là cách ly thì khi mà cách ly thì gần như các cửa hàng đó là không hoạt động một là chúng ta thấy là do là việc lưu thông hàng hóa giữa các vùng do là người ta uh, giảm chi tiêu đi nó cũng đã ảnh hưởng khá lớn đến cái việc mà mà phát triển của doanh nghiệp cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là dịch covid nó tiếp tục diễn ra nên chính vì vậy cũng không biết là cái doanh nghiệp đó tới đây uh, nó sẽ phát phát triển như nào bởi vì quy mô cái cửa hàng nó khá lớn nên đây là những ngành, hàng có bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái giai đoạn ngắn à, tiếp theo là Vinamilk cũng tương tự như vậy bản thân Vinamilk thì ờ, là một cái doanh nghiệp chúng ta biết là quy mô của nó cũng khá lớn và uh, nó cũng xuất khẩu đi khá nhiều nước trên thế giới và việc mà cái hạn chế việc mà uh, các nước cũng thực sự là các nước cũng đang đang uh, người dân cũng đang là hạn chế chi tiêu là một cái thứ hai nữa là việc mà mà uh, cái sự xuất khẩu nó cũng gặp những cái khó khăn nhất định nào đó thì Vinamilk cũng là một trong cái cái ngành mà cũng phải ảnh hưởng và đây chính là một số các cổ phiếu chúng ta gọi là blue chip và chúng ta biết rằng là kinh tế mà nó bị ảnh hưởng thì giá dầu nó cũng sẽ bị ngừng theo đó là một cái gọi là quy luật đó là quy luật phản hồi giá dầu nó ảnh ảnh theo ảnh hưởng theo nên cái khả năng hồi phục của dầu nó sẽ không nó chỉ mang tính chất sideways thôi nó có khả năng đi là rất thấp nên những ngành dầu khí thực sự là nó rất khó để có thể đi xa hơn trong một cái chu kỳ tăng nên trong trường hợp thì đó là những sóng hồi và nó có thể uh, sau khi hồi nó trở giảm rất mạnh nên cái tác động lên cái thị trường lúc này thực sự là nó rất xấu đặc biệt là chúng ta nhìn thấy kể cả những cổ phiếu gas trong giai đoạn này thế nó đang lao dốc nó đang trong một xuống giảm rất là rõ ràng nên rõ ràng là chúng ta nhìn thấy xu hướng trung hạn xuống ngắn hạn xuống dài hạn nó giảm bởi do tác động bởi cái những cái yếu tố cho gọi là nhân quả và khi cái yếu tố nhân quả này các bạn biết rằng là lạm phát thì ừ, vì là dòng tiền bơm ra nhiều lại sản xuất kinh doanh uh, thực sự là nó nó nó không phát triển được nên dẫn đến là sớm muộn nó sẽ tạo ra lạm phát và sớm khi lạm phát bắt đầu nó tăng cao lên thì dẫn đến khủng hoảng việc mà bây giờ chúng ta cần phải xem là uh, cái việc mà bao giờ thì cái covid nó ờ, nó bắt đầu kết thúc đúng không bao giờ covid kết thúc bởi vì trong những quý tới thì chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là nợ xấu ngân hàng có thể gia tăng lên rất nhanh cái thứ hai là gì ạ cái thứ hai nữa là uh, các doanh nghiệp thì không thể có tạo ra kinh doanh tăng trưởng đột biến ngoài hòa phát cũng là một trong những doanh nghiệp đặc biệt còn một số các cổ phiếu khác như là uh, đã ảnh hưởng tức là nó có tác động bởi đầu tư công nhưng Ờ, để nó có thể tăng trưởng nhưng tuy nhiên thì việc mà thị trường chung chúng ta tức là chỉ số VN30 hoặc VN Index chúng ta để tăng đột biến hoặc là có thể hồi phục rất thấp bởi vì cái nhóm cổ phiếu các ngành kia nó chỉ là một phần trong cái cái cái à, rổ các cổ phiếu thôi ạ. Nên đây là những cái yếu tố nhân quả để chúng ta biết rằng là khả năng tăng trưởng của các cổ phiếu trong giai đoạn tới là rất thấp. Nên rõ ràng xu hướng nó đang gì ạ, à, với cái sự uh, quy luật nhân quả ở đây nó đang có sự uh, chúng ta phải đồng thuận với nhau đấy là cái mà chúng ta thấy được là trong cái việc mà chúng ta quan sát à, tiếp theo chúng ta thấy rằng là một cái quy luật nữa đó là chúng ta sử dụng VSA à, VSA thì nó là một cái gì ạ VSA ở đây các bạn hiểu đơn giản nó là một cái khóa học nghiên cứu về thao túng hành vi của các big boy à, thao túng hành vi của các big boy khi mà các big boy họ mua họ thao túng họ gom cổ phiếu khi mà cái lượng cổ phiếu cạn kiệt trước khi mới có thể đi lên được thì trong cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy rằng là đầu tiên là quá trình giảm rất là sâu ở trong cái này nó chia làm chúng ta nhìn này có giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C D E thì ở đây chúng ta thấy là những cái phân tích của Dũng trong đoạn trước các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều giai đoạn giai đoạn đầu tiên là các bạn thấy là giai đoạn A này nó đã làm cái đoạn giảm rất sâu đấy ạ sâu hay chúng ta gọi bán tháo trước khi nó có sự hồi phục sau khi hồi phục chúng ta biết rằng là hồi phục thì nó gặp cái vùng kháng kháng cự này thì nó có những cái quá trình test cung trước khi nó tạo ra một quá trình tăng tăng tăng rất mạnh ở cái đoạn sau này mà cái đoạn sau này chính là cái giai đoạn mà chúng ta đang có ở trong cái đoạn cách đây một hai tháng chính nó ở vùng này bởi vì quá trình này tích lũy khá là lâu và trong quá trình tích lũy này thì nó sẽ có những cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn giảm rất mạnh à, giảm rất mạnh đây là cái giai đoạn giảm rất mạnh trong đoạn B này chúng ta tới đây chúng ta sẽ gặp được những đoạn như thế này bởi vì thực tế ở trong vết A nó có một cái đặc điểm là khi nó lên này nó sẽ có một quá trình rũ bỏ rất mạnh nữa đây là cái cái mà chúng ta nhìn thấy được trong cái mô hình này một số trường hợp một số trường hợp nó giữ được trên nhịp này nó đi có thể tăng tiếp nhưng cái khả năng tí nữa chúng ta phân tích khả năng có giữ được hay không thì rõ ràng là cực kỳ thấp bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là xu hướng nó đang giảm thứ hai là quy luật nhân quả nó không hỗ trợ cho cái việc mà cổ phiếu tăng cái thứ ba là trong cái quy luật của VSA thì rõ ràng cái xu hướng giảm test thậm chí là gãy cả cái kênh này cái đáy thấp nhất này nó vẫn có thể diễn ra trong cái thời gian tới đây là một cái mà chúng ta thấy rõ ràng và sau đó nó có thể có quá trình tích lũy rất là dài đúng không tích lũy dài trước khi nó có thể bước vào sau khi covid nó có thể bước vào một chu kỳ mới nên cái giai đoạn b này nếu chúng ta nhìn đây thì rõ là một cái giai đoạn mà nếu những nhà đầu tư chúng ta gọi là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta phải đợi mòn rất là mỏi mòn đúng không và chúng ta có một cái sóng ngắn nếu mà khi mà thị trường đã giảm đến gãy cái vùng uh, hỗ trợ này thì nó có một sóng ngắn nữa nên lúc mà thị trường có sóng này thì Dũng sẽ là người mà chia sẻ cho quý vị các bạn nắm rõ được khi nào thị trường sóng bởi vì ở trong vùng này vùng B này này nó hay chúng nó test này nó có một cái quy luật để chúng ta biết rằng đâu là đáy thay vì có thể nó xuyên thủng qua cái đáy này giảm sâu nữa thì Dũng sẽ có cái công cụ để giúp chúng ta đó là những cái công cụ mà Dũng đã phân tích trong cái giai đoạn đáy trước và chúng ta có một cái góc nhìn thứ ba nữa là trong những cái đợt giảm về đáy thì uh, Dũng ở đây Dũng có một cái cái cái uh, công cụ trong cái phân tích VSA của mình Dũng hôm nay Dũng chia sẻ với các bạn à, đó là một cái chỉ báo V E à, SOW6 cái chỉ báo này thì nó nó nó là một cái cái đánh bật cái vùng hỗ trợ với một cái đao tức là cái giảm giá cái thanh khối lượng cái thanh giảm rất mạnh với khối lượng lớn à, đây chúng ta gọi là khối lượng lớn khối lượng giao dịch lớn và giá đóng cửa mức thấp nhất và cổ phiếu gãy vùng hỗ trợ thì đây là một trong tín hiệu cho chúng ta thấy là cái big boy đang bán ra hay là những cái chỉ báo tín hiệu yếu tín hiệu yếu trong cái VNA tức là lúc này chúng ta thấy là uh, về cơ bản thì chúng ta thấy là lực cung đang thắng thế lực cung đang thắng thế à lực cái cái uh, cung cung bán ra đang thắng thế cái nhu cầu đang ít đi và đây là một trong những cái chỉ báo mà rất là quan trọng trong cái việc này xác định cái cái cái xu hướng tiếp theo của cái uh, cổ phiếu chúng ta hay là thị trường chung và bạn biết rằng là trong quá trình tích lũy đi ngang bạn thấy là trong quá trình đi ngang thì cái việc mà những cái phiên giảm rất là sâu với khối lượng lớn mà chúng ta thấy là nó có thể tạo ra một cái nền và tiếp tục có những cái đợt hồi như này với cái nhà đầu tư ít kinh nghiệm thì những đợt hồi như này thì chúng ta thấy là chúng ta có thể bắt đáy hoặc là chúng ta không bán ra à, chúng ta không bán ra bởi vì chúng ta nghĩ là sau này nó có thể hồi lên và nó đi xa thậm chí là nó quay trở lại cái vùng vùng này trước khi nó có thể tăng tốc những cái xác suất như vậy thì chúng ta thấy là nó không nhiều lắm tức là rất thấp luôn ạ à. tí nữa vì sao nó là thấp thì Dũng sẽ cho các quý vị các bạn biết theo à, biết ờ, sâu hơn ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy những quá trình tích lũy như này và nó tiếp tục gãy tiếp tục gãy tiếp tục gãy và sau đó lại tiếp tục tích lũy và tạo ra những nền như này thì đó là lý do chúng ta thấy là ứng dụng viết A để chúng ta xem một cái xu hướng ngắn hạn của nó ra sao biết tổng xử lý cái cái những cái lệnh của chúng ta hoặc là chúng ta nên tham gia thị trường hay không bởi vì hôm nay là một thị trường tăng khá mạnh và khi mà Dũng chia sẻ những cái video hoặc là cái cái bản chia sẻ này thì có rất nhiều anh chị em có thể nghi ngờ nhưng ờ, ở đây các bạn sẽ có thể xem lại tất cả những video của Dũng trong qua toàn bộ một cái khung thời gian khá là dài để các bạn có thể thấy rõ được những cái điều này Dũng đều báo trước cho chúng ta biết rằng là thị trường đang ở đâu đầu tiên chúng ta sẽ vận dụng cái việc mà chúng ta đang học trong cái à, phân tích VSA ở đây thì bạn biết rằng là cái quá trình gãy như này trong quá trình gãy như này thì cái vùng này Dũng đang gọi những cái vừa rồi đó là cái quá trình gì ạ à? quá trình SC tức là cái quá trình bán tháo trước khi có một nghỉ hồi đây có vùng này là vùng AR à, vùng AR và trong cái vùng AR này thì các bạn biết rằng là nó sẽ có những đợt giảm rất là sâu tức là giảm rất sâu thậm chí là giảm gãy cả cái cái cái đáy này đấy chúng ta gọi là test lại cái đáy này đó là một cái cái động thái rất bình thường thôi ạ động thái rất bình thường thôi thì trong những cái vùng này chúng ta biết rằng là nó luôn luôn xuất hiện những cái chúng ta gọi là những cái uh, dấu ấn uh, giảm rất mạnh đây chúng là những cái dấu ấn giảm rất mạnh gãy kênh hay chúng ta có thể gọi là SOW6 SOW6 là một quá trình bán tháo của các tổ chức uh, sau đó thì có những đợt hồi phục như này chúng ta thấy rằng là thường thì hồi phục như này là chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và những đợt hồi phục như này chúng lại tiếp tục nắm giữ bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có cơ hội cơ may để chúng ta uh, có thể là kiếm lại một chút cái vớt phát được cái phần uh, chúng ta bị thua lỗ uh, khá trong thời gian trước đó và những cái quá trình hồi phục như này nếu như các bạn theo dõi thì các bạn thấy là sau khi hồi phục như này dung nó chia sẻ khá kỹ thì chúng ta thấy biết rằng là cái thời gian có thể nó tiếp tục kéo dài tích lũy trước khi có những phiên giảm rất sâu ở đây các bạn biết rằng là đây cũng là một những tín hiệu của SOW6 và hôm nay chúng ta thấy thị trường tăng rất là mạnh khoảng độ 14 15 điểm những cái đợt hồi phục này nó sẽ có thể xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó kéo lên kéo lên lấp cái gáp này và thông thường thì kéo lên bao giờ khối lượng thấp và trước khi nó kéo có một số trường hợp nó kéo lên gần như cái gáp này trước khi nó có thể giảm sâu giảm rất mạnh trong một xu giảm đây trường hợp thứ nhất là chúng ta đặt ra một câu hỏi là trong trường hợp nó tích cực đúng không trong trường tích cực nó có hồi sao bởi vì nếu nó hồi phục thì nó phải có một cái khối lượng đủ lớn để hấp thụ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây tất cả những cái lượng cổ phiếu đang uh, trong quá trình bán tháo ở đây thì cái việc mà hồi phục và trong quá trình hồi phục thì cái quá trình thường nó phải vượt qua những cái đỉnh này thường nó vượt qua những cái đỉnh này và nó có quá trình với khối lượng lớn và nó quá trình tích lũy ở đây quá trình tích lũy trên đỉnh này thì cái việc mà xu hướng này phá vỡ xu hướng là một này cái thứ hai là quy luật nhân quả hai là cái thứ ba nữa để để phá vỡ bằng cái luật nỗ lực nghịch đảo tức là cái khối lượng rất là lớn giá tăng mạnh nữa thì rõ ràng là cái khả năng nó xảy ra trường hợp như thế là rất là thấp đúng không chúng ta phải tính là cái khả năng xảy ra cực kỳ thấp xác suất chắc là chỉ khoảng 5 phần trăm không đến 5 phần trăm vậy bạn lựa chọn đầu tư một xác suất 5 phần trăm khả năng thành công hay là các bạn uh, lựa chọn 95 phần trăm thất bại nên cái quá trình là cái khả năng mà để đi hồi phục để để đi lên trong những đoạn tới thì gần như là cực kỳ thấp cực kỳ thấp ờ, bởi vì những cái tín hiệu đây chúng ta ở trong vết A đây là những cái tín hiệu rất là nguy hiểm đó là SOW6 và bạn đã thấy là trong cái, việc mà nó tạo ra những tín hiệu này ở trong các chu kỳ chúng ta thấy là trong một xu hướng giảm đây chúng ta gọi là xu hướng giảm thì đây không phải là check out đây không phải check out đây là những cái nền tiếp tục giảm trong phái sinh thế tất cả những cái việc mà có thể nó hồi nó làm cho chúng ta có thể bị cắt lệnh nhưng rõ ràng là nếu chúng ta long để tiếp tục uh, đi lên một cái xu hướng tới thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái chiến lược rất cụ thể rất rõ ràng và chúng ta thấy là quá trình này nó có thể tiếp tục tích lũy trước khi uh, bước vào một cái trình giảm tiếp theo uh, rõ ràng là thị trường chúng ta đang nói là uh, covid hiện tại nó không ảnh hưởng quá nhiều đến đến đến uh, thông tin của chúng ta nhưng cái bản thân chúng ta thấy là cái khối lượng ở đây nó giảm rất mạnh và nó cần thời gian chúng ta nó lại hồi phục để tiếp uh, nó có những cái đợt giảm tiếp theo và chúng ta cũng đã thấy rằng những cái đợt hồi phục như này đợt kéo lên như này nó làm cho rất nhiều các nhà đầu tư chúng ta gọi là đứng tạ đứng tấn đứng tận đứng tấn tức là khi mà chúng ta nắm giữ và chúng ta mỗi hôm nó xẻo thì chúng ta đứng tấn và mỗi một đợt nó lại giảm cho chúng ta một lần mà chúng ta bị thua lỗ rất nặng ở đây ạ khi mà thua lỗ rất nặng ở đây thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng kỳ vọng và sau đó chúng ta lại đứng tấn và tiếp tục giảm và cứ máu của chúng ta sẽ bị hút dần hút dần và lúc đó chúng ta không biết tức là khi mà cái áp lực cái tâm lý của chúng ta khá lớn là gần như chúng ta không có phản ứng thậm chí là không biết là phải xử lý như thế nào và chỉ ai đó môi giới hoặc ai đó mách nước cho chúng ta biết rằng là nó cần phải xử lý như nào thì chúng ta mới bán ra vậy với với việc mà những cái, cái tín hiệu như này rõ ràng là uh, chúng ta thấy là cái bất lợi với chúng ta là khá là cao đúng không bất lợi khá cao nên trong cái việc mà phân tích về về gì ạ về vết a của dũng thì rõ ràng là cái xu hướng này nó có thể giảm rất là sâu thậm chí là giảm dưới cái đáy ờ, uh, 650 ạ có thể các bạn thấy là cái việc này nó nó vô lý nhưng rõ ràng nó đang trong một những cái quá trình tín hiệu như này nó đang không tích cực trong trường hợp nó tích cực chăng nữa tại vì tất cả những cái này là Dũng đưa ra hai chiều ở đây nó sẽ có là cái quá trình hồi phục khối lượng rất thấp và sau đó giảm các bạn nhớ nhé thứ hai là cái chiều tích cực tích cực nhất chắc nữa thì cái quá trình mà để tích lũy ở đây quá trình để đi lên ở đây nó chỉ 5% phần trăm các bạn quá trình để có thể cổ phiếu phải giữ ở nhịp này nó chỉ 5% phần trăm thôi Dũng đang nói là cực kỳ tích cực nó năm phần trăm thôi đó là chúng ta đang dựa vào những cổ phiếu blue chip nha không nói về một vài cổ phiếu trên thị trường có thể là nó có vốn hóa nhỏ nó vẫn có thể tăng nhưng cái việc ở đây Dũng đang nói là phần lớn phần lớn nó tác động lên chỉ số VN30 VN Index là các cổ phiếu blue chip và gần như nó ảnh hưởng khá lớn như chúng ta thấy là ờ, nhìn chung là cổ phiếu ngân hàng cũng vẫn tương tự như vậy bị gãy khối lượng lớn và đang trong quá trình hồi phục tất cả những cái quá trình hồi phục này với khối lượng thấp nó cho chúng ta những tín hiệu rất là xấu thực sự là xấu và các bạn thấy là trong những cái đợt hồi phục đấy chúng ta nhìn này gãy này hồi phục này đấy nó nó nó nó làm cho chúng ta cảm giác là u mê và sau đó nó có những đợt gãy giảm mạnh như này và lúc ấy chúng ta không biết là vì sao nó lại uh, khủng khiếp như vậy chúng ta đi tìm là covid đi tìm là Donald ờ, Trump đi tìm rất nhiều thứ khác nên khi mà các bạn thấy là cái xu hướng như này đã có tín hiệu như này thì hãy đợi đến khi nào nó có những phiên bùng nổ theo đà bởi vì tất cả là nó phải có một phiên bùng nổ theo đà à, một số anh chị em thì hỏi Dũng là có phải đây là phiên bùng nổ theo đà hay không về nguyên lý đây đây là phiên thứ nhất đúng không phiên thứ nhất nhưng cái này nó bị gãy thì đây có thể là phiên thứ nhất phiên thứ hai à, phiên thứ ba mà phiên thứ tư thì nếu theo nguyên lý của William Nell thì nó gọi là bùng nổ theo đà nhưng thực tế nó không phải bùng nổ đất đà bởi vì uh, dựa vào vết A cũng như là nếu William Neal nói là quá trình này nó rũ từ 3 đến 5 lần 3 đến 5 lần thì đây nó chỉ ở một lần thôi ạ nên nó có thể rũ thêm một vài lần nữa còn trong vết A thì đây nó là một cái quá trình AR đúng không trong quá trình hồi phục thôi ạ đây là một quá trình hồi phục trước khi nó bước vào một chu kỳ giảm sâu hơn hoặc là trong trường hợp nó có hồi chăng nữa thì chúng ta thấy là cái cái này nó có kéo dài quá dài thì nó vẫn tiếp tục ờ, tạo ra cái cái cái cái, cái quá trình bị giảm sâu hoặc là khả năng hồi phục rất là thấp trong cái cái xu hướng tiếp theo nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta hiểu rõ được và chúng ta nên đứng ngoài thị trường một cách khôn ngoan nhất trong cái này nếu trong trường hợp mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta có thể hồi phục chúng ta bán ra ở trong nhóm cổ phiếu thì chúng ta thấy là thế giới à, Hòa Phát là cổ phiếu Dũng thấy là nó đạt các tiêu chí về xu hướng à, ok tuy nhiên thì cái biến động của nó đang tương đối là lỏng và nó cần thêm thời gian để tích lũy hơn trước khi nó có thể bước vào một chu kỳ và cái đợt thử nghiệm trong những cái đợt giảm này nó là một trong những cái rất là quan trọng để xem là cái cổ phiếu này nó có chống chọi được với cái thị trường chung hay không thì trong quá trình check out các bạn biết rằng là thường thì những cái quá trình mà đi xuống như này những cái check out như này nó rất là rủi ro trong quá trình đi lên thì những cái quá trình rút bỏ check out này thì thông thường nó sẽ là một cái uh, động lực để rút bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tiếp tục đi tiếp đi tiếp còn trong quá trình đi xuống kênh đi xuống như này thì những cái này là chúng ta cần phải lưu ý bởi vì uh, nó sẽ mang cho chúng ta những cái rủi ro tạm thời nên ở đây chúng ta nhớ một cái câu chuyện là trong trường hợp nó có hồi thì chúng ta nhớ là cái khối lượng nó phải tăng rất mạnh nó phải tăng áp đảo những cái vùng này Đấy, nó phải tăng áp đảo những vùng này sau đó thì thường nó phải vượt qua những cái vùng này thì sau đó nó test lại thì cái khả năng thành công rất cao các bạn phải xem các bạn phải nhớ các điều kiện Dũng chia sẻ đây trong quá trình viết ra và sau khi mà nó nó nó tạo ra những cái vùng như này thì chúng ta thấy rằng là nó test lại những cái vùng đỉnh này lúc đó chúng ta mua nó cũng chưa muộn không phải là bây giờ chúng ta không mua sớm ở đây chúng ta thế thôi nếu nó quay trở lại những vùng này nó test lại cái đỉnh này thì lúc đó chúng ta mua cũng chưa muộn thay vì chúng ta mua lên một chút chúng ta được một vài like rõ ràng chúng ta gặp rủi ro nên để chúng ta thấy rằng đầu đầu tư có một cái thức cái uh, lợi nhuận có một cái thành tích cao thì chúng ta cần phải nắm rõ được thứ nhất là xu hướng thứ hai là gì ạ chất xúc tác Đấy, chất xúc tác của uh, Hòa Phát là gì ạ hiện tại chúng ta thấy là vừa rồi Hòa Phát mua được uh, giá nguyên liệu khá là rẻ đúng không ạ và thứ hai là hai lò cao sắp đi hoạt động thứ ba là Trung Quốc thì bây đang là cũng nhập uh, rất nhiều thép của Hòa Phát và rõ ràng nếu tính theo về gì ạ tính theo về cái cái cái sản lượng tính theo về doanh thu của Hòa Phát trong cái tháng ở đây là đều có cái doanh thu tăng khá đáng kể so với các ngành khác thì đấy là một trong những cổ phiếu mà rõ ràng nó đã vượt trội hơn các cổ phiếu khác tuy nhiên thì xu hướng có đúng không chất xúc tác có và ở đây chúng ta đang cần là những cái mẫu hình nó hoàn thành đây nó chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ chưa mua như sau này nó hoàn thành chúng ta mua nên ở đây chúng ta thấy là cần phải đủ điều kiện đó là xu hướng và điều kiện là nhân quả điều kiện là lượng đủ tức là chúng ta cần phải có lượng đủ tích lũy đủ hay là chúng ta gọi là những cái mẫu hình trước khi chúng ta mua vào nên ở đây rõ ràng là ờ, việc mà Dũng đưa ra nhưng Dũng chưa bao giờ mua ở trong loại này và Dũng tiếp tục quan sát và đến khi nào nó hoàn thành mẫu hình Dũng mua nên cái phương pháp của Dũng thực sự là nó giúp cho chúng ta thứ nhất là chúng ta không phải mua ở những cái quá trình lao dốc như này và thứ hai là chúng ta phải tìm ra những cái điểm mà khi thị trường bùng nổ theo đà đấy là lúc này chúng ta mua không muộn cả tại vì nó phải có những cái, cái điểm nhấn chả điểm nhấn về bùng nổ theo đà lúc ấy chúng ta mua nó độ an toàn rất cao à, tiếp theo chúng ta mua đúng thời điểm thì chúng ta không phải đợi đúng không phải đợi mất nhiều thời gian và chúng ta càng ở trên thị trường bao lâu thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rủi ro rất là rất là lớn nên khi mà những anh chị em nào tham gia chương trình của Dũng thì anh chị em thấy rằng là việc đầu tư nó rất an toàn việc mà mua bán cổ phiếu nó nó chúng ta biết đâu là thời điểm mua hạn thời điểm này Dũng sẽ chưa mua nhưng có thể các bạn thấy rằng trong cái, cái quá trình giao dịch ở đây thì thông thường thì Dũng sẽ mua ở điểm này Đấy, điểm cao nhất bởi vì đây là cái những cái mẫu hình nó có những cái biên độ thu hẹp trước khi nó có thể bứt phá hoặc là đây là những cái thời điểm mà Dũng có thể tham gia hoặc là đây là những cái thời điểm tham gia Đấy, đây là những thời điểm tham gia thì đây là một cái những cái khái niệm để chúng ta có thể biết được đầu tiên nó phải nắm rõ được cái xu hướng đây cái xu hướng này các bạn nhìn đó đấy nó phải nằm trên một cái xu hướng tăng như này thì lúc này chúng ta mới quan sát về mẫu hình lúc này chúng ta mới quan sát về những yếu tố khác để chúng ta mua vào và thường thì khi cổ phiếu chạy nước rút thì nó sẽ kết thúc chu kỳ đây là một cái trong những cái uh, phương pháp mà đã được những nhà đầu tư huyền thoại như giả sử như Mac Mini đầu tư 200.000 đô các bạn nhớ là 200.000 đô thì trong 5 năm kiếm được 30 triệu đô đây là cái hệ thống phương pháp mà một trong những thiên tài chứng khoán Mark Mini đã sử dụng và giúp ứng dụng cái phương pháp này với rất nhiều phương pháp khác như là VSA của Wickoff, uh, ờ, William O'Neill, uh, những cái tài chính hành vi thực sự là rất nhiều phương pháp khi mà xây dựng cái hệ thống phương pháp của mình. Nên nếu các bạn nào thực sự mà muốn tìm hiểu sâu và muốn có một cái chiến lược đầu tư phù hợp với cái hệ thống phương pháp của Dũng thì có thể tham gia chương trình của Dũng vào tối mai. Tối mai là lớp khai giảng của Dũng à, khi mà bạn học thì sẽ bạn biết là cổ phiếu bao giờ nó có bốn giai đoạn tức là bốn cái cái cái thời điểm để bạn biết là tích lũy này tăng trưởng uh, suy thoái tức là phân phối và suy thoái và giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn mà bạn cần phải tham gia thì giai đoạn này nó đang là giai đoạn xây nền trong quá trình tăng trưởng và khi nó bước vào một cái cái bắt đầu tăng tốc thì chúng ta có mặt ở đấy để chúng ta đầu tư còn giai đoạn mà những cái cổ phiếu này nó đang là giai đoạn suy thoái nó đang là giai đoạn mà chúng ta thấy là rõ ràng nó đang gặp rất nhiều rủi ro thì chúng ta sẽ không mua ở đây dù nó rẻ rất rẻ rất rẻ à, dù là chúng ta thấy là mọi thứ nó đang rất là tuyệt vời à, giá thì đang rất là thấp so với khác nhưng chúng ta sẽ không mua bởi vì cái xu hướng nó có thể là giảm rất sâu nữa đây là cái cách thức mà Dũng đã lựa chọn và đầu tư trong rất nhiều năm qua và có lẽ là để các bạn ừ, có thể trải nghiệm để các bạn xem lại video xem lại tất cả những video những cái chia sẻ của Dũng thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ ờ, công bằng hơn tại vì có một số hỏi là ông đầu tư bao nhiêu thì có một câu nói câu hỏi mà được nhà đầu tư huyền thoại huyền thoại Soros nói tức là tất cả những cái mà đầu tư hoặc là những cái danh mục của các nhà đầu tư thì thường các bạn sẽ không bao giờ nhận được đâu ạ những nhà đầu tư thành công thường là cái sự để xuất hiện trên thị trường sẽ không nhiều cho các bạn biết đâu ạ còn ở đây thì Dũng chia sẻ này thì Ờ, có những video tất cả những video bạn sẽ là người có thể tham khảo đó là những cái minh chứng rõ ràng nhất tất cả những gì chia sẻ đây nó mang tính chất là chúng ta có thể xem lại trong những video đặc biệt là những cái thời điểm mà uh, giai đoạn này những cái giai đoạn mà các bạn thấy là những cái điểm nhấn dấu ấn đấy những giai đoạn này các bạn xem tất cả những video này xem tất cả những video ở giai đoạn này xem tất cả những video ở giai đoạn này tất cả những cái dấu ấn như vậy hoặc là những cái video ở giai đoạn này thì các bạn sẽ là người có thể nhìn được cái dấu ấn mà Dũng chia sẻ trong cái phương pháp của mình một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong tối nay nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn chuông và đăng ký kênh của Dũng để những video sớm nhất Dũng có thể uh, đến với các bạn một cách nhanh chóng xin cảm ơn rất nhiều